sẽ thú vị hơn cho trẻ khi học về thực vật bằng cách nói về những đặc điểm khác nhau giữa chúng. Bạn có thể giúp trẻ bằng cách chỉ ra hai loại thực vật, ví dụ như một bông hoa và một cái cây, và nói cả hai đều là thực vật, nhưng con có biết chúng khác nhau ở điểm nào không? Trẻ có thể nói, bông hoa thì nhỏ, còn cái cây thì lớn. Bạn có thể nói, cành hoa thì nhẵn nhụi, còn thân cây thì xù xì. Trẻ có thể nói, bông hoa có màu đỏ, còn cái cây có màu xanh lá. Hoạt động này giúp trẻ tìm hiểu về các đặc tính của những loài thực vật khác nhau.